thần vương có vui vẻ khỏe khoắn gia đình khánh chánh mà ăn thắp lại phát lạc ăn có giúp cho cho chị em người cô đơn già cả vậy như tôi để được có sống cũng nhờ mạnh thần quân dạ yeah. mà cũng nhờ bước đi mà có chứ không bước không đi không có <laughs> con là giống như shipper vậy đó bây giờ nói con nghe bây giờ không còn tính sáng đến ngày tính giờ bây giờ ờ, không tính năm nữa à, à, ừ, giống như bà bà ừ. giờ là không có tính tháng tính năm ừ. giờ là tính giờ tính phút không rồi à, ha giờ còn đi được tới lui được không dạ vâng. cũng là bò bò và chống cái ờ. gậy lặng lặng được ha Dạ, dạ, dạ. Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước đang có mặt tại ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện ờ, Phụng Hiệp của ờ, tỉnh Hậu Giang. Thì ờ, hôm nay Phước ghé lại đây để thăm và chúc Tết cụ bà Lê Thị Phương. Cụ năm nay là 106 tuổi rồi. Cụ sinh năm 1917 á cô chú anh chị. Nếu mà tính tuổi trong thì là 105, tuổi ngoài là 106 rồi thì hồi tháng rồi Phước cũng đã à, trao hết cái phần à, tiền à, quỹ của bà cho bà Tuy nhiên hôm nay thì cũng nhận được sự hỗ trợ của một vài mạnh quân Nên Phước ghé lại đây để hỗ trợ tiếp và chúc Tết cho bà luôn sẵn có mua ít sữa gửi cho bà Vô từ từ lên coi chừng ở đây với mình Dạ, chào chị Đây chỗ đây nè liêm làm đây từ vô dạ con con phước nè bà hai thấy không thấy con không hay là nhìn, nhìn mặt ra không thấy mà không rõ phải không để con à, tắt cái này cái nha cho nó đỡ ồn dạ. rồi tắt rồi xích xích lên đây là để à, lấy à, bà bà nhiều khi bà nói chuyện không nghe ừ. mấy gài khỏe không mới đi chích thuốc hả mà bữa hổm con ờ, gửi tiền rồi ờ, xài đó rồi có trả nợ cho ta chưa trả hết xong đâu dám để con để tới mình mình chết cái mắc nợ ra sao chết cái mắc nợ hả trời ơi còn ăn được thêm ờ, mấy cái tết nữa mà ừ. bà năm nay là 106 tuổi nha cô chú anh chị sinh năm 1917 phải không ừ. đúng rồi bà lê kim phương ừ. đúng, đúng rồi. rồi đó lê kim phương trời ơi chầu sáng giờ tém được mấy mấy cái rồi nhiều lắm mà ăn ăn bánh ăn gì không ăn chứ ăn cái này ăn dữ đó bởi con biết bà đâu có cần thiết bánh gì đâu ừ. Ừ. sữa nè ở đây ờ, ghé gửi cho bà thêm hai hộp sữa nè uống cho bộ bổ sức khỏe tết nhất tới nơi rồi hôm nay là cũng uh, trên 20 rồi nè trên 20 tết rồi bà ăn cái tết này nữa là phước biết bà được chắc cỡ hai cái tết rồi phải không hai năm rồi ha ừ. hai ba gì đó hả ừ. còn con không nhớ nữa <laughs> mấy con ghé hoài tết tết tới là biết à rồi có ừ. nhớ ghé lại không? nhớ anh là ba rồi ba rồi hả nó nó nó ba ba cái khác rồi dạ rồi uh, tiền là nhớ là trước con gửi bà hết rồi ha nhưng ừ. mà hôm nay thì cũng có thêm ờ, một số mạnh thường quân gửi hỗ trợ ừ. ờ, ít cho bà với tặng bà sữa sữa này thì là của anh thiện châu kỳ hay là thiên châu kỳ đó gửi tặng cho bà kèm theo đây con gửi bà thêm một triệu gửi nha à, trong đó là có một triệu là của ờ, chị ờ, chị Red chị Red ở Mỹ tên thật của chị ấy là chị Lan với kèm theo một, một em gái tên là Vân Inesso 500 ngàn là một triệu gửi con gửi bà nha sữa này thì của anh kia anh Châu Kỳ gửi hỗ trợ bà giống như Tết giờ là đi ừ. phát tiền cho mấy cụ ừ. xài ừ mà thật ra tiền của mạnh thường quân không à con không có cái gì cho con khổ chết con con còn hơn cái hồi chia con với ha chia con ít ha Dạ. Trời ơi, ghê vậy nói thôi chứ bà để đi chia luôn, chia luôn cô chú anh chị Chia lại cho Phước 500 ngàn ừ. luôn Trời ơi, đó giờ bà biết con có lấy đâu, con biết mà Nè, ừ. cất vô túi, để ừ. tiền, mua dạ, thuốc dạ, rồi dạ. mua cái gì đó ăn dạ, dạ chơi sợp lắm thấy chứ ờ, đâu có muốn ăn nợ đâu ha ừ, ờ, dạ, sợ mắc nợ sợ mắc nợ hả ừ. sợ mắc nợ rồi lỡ mình chết cái hành thiết dạ. à, ừ. bởi vì em có nói hoài đó lỡ mà bà có cái gì đó thì cho ừ. em hay để em chạy xuống hỗ trợ dạ. được cái gì phụ được gì đó phụ còn không nữa thì uh, xuống uh, nói hay xui gủi thắp nghe con ơi. <laughs> không có đâu chứ giờ không biết dám chúc bà gì sống trăm tuổi già mà giờ trăm hố rồi hố rồi hố rồi <laughs> sao bà bây giờ nó con nghe bây giờ không còn tới sáng đến ngày tính giờ bây giờ không tính năm nữa ờ, ờ, ờ, giống như bà bà ừ. giờ là không có tính tháng tính ừ, năm ừ. giờ là tính giờ tính phút không rồi à, ha vậy đó giờ còn đi được tới lui được không được dạ vâng. cũng là bò bò rồi chống cái gậy lặn lặng được ha rồi cơm nước làm sao thì bữa nào khỏe thì giống bữa nào không khỏe thì Mình nhờ cái chị cái bên này ờ. nấu cho bà chị ờ, này nấu giờ dạ rồi sáng chết thuốc hết nhiêu tiền rồi ừ nặng kia à gì chích thuốc giờ thuốc uống chích vô đâu chích vô đâu chích đau không ờ. chích vô lưng hả vô à, cái mông ở làm sao ừ. hả ừ hai trăm mốt ha à. hai trăm mốt ha ừ. rồi bà là chắc đâu có chích covid gì đâu ha không hút tuổi chết, hút tuổi chết rồi ha mà không có chích không có gì hết biết dạ. còn giờ là tết này bên khu vực địa phương có ghé hỗ trợ mừng thọ gì cho bà không chưa thấy ai chưa, chưa nữa hả cũng chưa chưa luôn ừ. có con rồi ha à, con là nhất đó nhất rồi ha <laughs> các thầy vương cũng chưa gì cũng chưa, chưa luôn ừ. nói ngay à, cô hai à, dạ. cô sống thọ à, mình cũng mừng dạ. à, nhà cũng mấy anh em cũng ờ, hỗ trợ tiếp với ừ, tay với dạ. Ờ, gia biết bà cũng dạ đúng à. rồi biết bà mấy năm nay tại bà em biết bà là ở mình nên nè lúc trước có con bé cái bên như con của chị đó đó, à, à, con đó. em không biết bé tên gì nữa rồi giới thiệu hoàn cảnh của bà rồi thăm bà tới giờ luôn à qua à. à, biết bà năm 2020 20 21 giờ là 22 bữa nay là chuyển đi qua năm thứ ba rồi gán thêm cái tết nữa đi không biết không tới đâu tới nữa. <laughs> vậy ha không biết tới đâu tới nữa ừ. nhưng mà nhớ nè pha ừ. sữa uống nha ừ. sữa mình... sữa này uống mới có sức khỏe đó nè ừ. cô chú anh chị Được. xuống phước xuống là phước mưa sữa nè à, đây anh quay cho ừ. à, mua cho bà nè sữa nè nó uống riết rồi bà để đây nè ừ. sợ gì Dường đi chợ mà à, Cô hai à, cổ 106 tuổi vậy chứ còn cái bà bên kia là em của bác à, bảy tề đó chị chị chị chị, chị, chị bảy tề cũng một trăm lẻ mấy mới mất à, mới mất hả qua. trời mới mất ừ. ở dưới cầu trắng nè còn uh, con lợi con hay kể bà nghe là còn cụ kia lớn hơn bạn tuổi nhớ không sinh năm 1917 ừ. đó cụ tô thị mạnh đó giờ cũng vẫn còn còn luôn ừ. vậy chúc cho bà khỏe <laughs> dạ lớn hơn bạn tuổi ừ. ý đúng rồi à, 1910 1916 à, bà 1917 đúng không bà 1917 phải không ừ. đúng rồi Lê Kim Phương mà con nhớ là Lê Thị Phương không à tên thường gọi của bà là bà Hai Chầu ừ. rồi nè giờ nè nãy giờ con gửi à, mấy cái đó đó của mạnh thường quân gửi cho bà đó giờ có gửi lời chúc à, gì mấy mạnh thường quân Tết không à, chúc mấy mạnh thường quân Tết vui vẻ khỏe thắng gia đình khánh trắng mà ăn phát tài phát đạt càng có giúp cho cho chị em người cô đơn và cả vậy như tôi vậy được có sống cũng nhờ mạnh thường quân dạ yeah. mà cũng nhờ bước đi mà có chứ không bước không đi không có <laughs> con là giống như shipper gì đó shipper ừ. là giống như là người người ta kêu là tên tiếng tiếng anh giờ á người ta kêu shipper chứ là giống như mấy người mà đi uh, vận chuyển đồ vậy đó ừ. vậy chứ ở không cái gì đó mình mới đi làm cái này được <laughs> chứ như như đương không như anh em tôi như vậy rồi đúng mà đưa ra rồi tôi đâu biết đường của tôi đưa đường, đường đi ha <laughs> phải không? từ cần thơ dạ không, không, biết đường đi giờ con chạy xuống đây xong rồi con thăm bà xong bắt đầu con chạy tiếp qua ghé thăm ờ, bà đâu? cụ bên kia ở cần thơ đó anh hả? Ninh Kiều ờ, Cần Thơ dạ nè Lem cầm ờ, quay cái để anh gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân nha đứng góc bên đây nè quay cho nó sáng bên đây nè ừ vậy dình cái chừng rung cái tay kẹp hai cái nắp vô là nó sẽ kìm được à, cái tay chết rồi em em quên không có kẹp được cái nắp này không chỉnh sao lại, cầm cái tay bên đây rồi chỉnh lại bên kia ừ cầm lại kéo cái nắp nó xuống ừ đó rồi cầm lại đó chỉnh từ từ nó sẽ đều quen tập cho mày làm uh, à, cameraman đi mấy năm nay rồi mà không biết quay phim không biết quay con không à ừ. rồi thôi vậy à, phước cũng gửi lời cảm ơn uh, thứ nhất là chị uh, các mạnh thường quân hồi xưa tới giờ À, đã chúc cho bà ở quên đã à, hỗ trợ cho bà hỗ trợ cho bà nhưng mà tuy nhiên là cái những số tiền đó phước đã trao hết cho bà rồi đúng không à, rồi, rồi hiện tại là mấy mạnh thường quân mới đang hỗ trợ cho bà thì phước cũng ừ. trao cho bà như là chị chị red chị Lan ở bên Mỹ chị Lan Red <laughs> chị Red Lan gì đó nói chung là hỗ trợ cho bà và em Vân Inesso với anh uh, Châu Kỳ ở mấy hộp sữa này thì năm mới Phước cũng chúc à, luôn tất cả các quý mạnh thường quân à, cô chú anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng à, đặc biệt trong cái mùa Covid này sức khỏe là quan trọng nhất nếu mà có sức khỏe thì nó sẽ ổn hết tất cả luôn luôn bình an trong cuộc sống dạ. đặc biệt là chúc bà hai khỏe dạ. Dạ. ăn thêm mấy cái tết nữa hết đi nổi rồi con ơi hết đi nổi rồi ha ừ rồi nói chứ uh, ờ, khi con uh, lỡ có chuyện gì con nghe con cũng chạy xuống phụ được gì đó phụ dù gì cũng biết bà mấy năm nay rồi xem giờ kêu không phải kêu bà ngoại nó mà giống như là bà cóc luôn bà cóc rồi bà <laughs> cóc rồi <laughs> giờ quá trời lớn tuổi rồi mà ai cái bệnh này thì này ai cũng bị nhức đầu giống vậy mà bà không sao hết trơn tại vì hồi xưa giờ bà ăn chay chỉ mới ăn mặn trong thời gian gần đây thôi ừ. tại hết sức khỏe rồi ừ với bằng đau quá ha dạ Tại vì hơn nằm nhặt hơn cả tháng mấy rồi mấy hộp sữa này còn không còn. chắc còn hộp này là còn thôi phải không ừ. ủa này không phải Được, đó, à nó là phải không ờ giờ ủa giờ trong giờ nó vô vậy luôn đó hả ừ, ừ. lúc nào cũng vậy mà anh nó à. cái gói uh, giữ ẩm mà ờ ủa hết cái này đi rồi mình khui cái này cái này thấy chứ hai hộp này tại con không có dám mua hộp bự mua hộp bự nó sẽ ờ, bốn lon tiện hơn ừ. tiện hơn là hai hộp à, là nó nhiều hơn á tuy nhiên á con sợ lâu quá để bà khui ra tới khui lui á cái đầu nó bay mùi không khui rồi à, khui ra rồi cái múc ra lon nhỏ à. múc ra lon nhỏ chừng à, đậu chừng phân nửa vậy đó dạ. rồi uống hết rồi đó rồi múc ra nữa cái không có để mà khui mà mà múc vào vô trong này à, vậy đó hả ừ. còn cái này thì nó ít nhưng mà mình thời gian ngắn mình uống xong mình bỏ được dạ đúng rồi nó gọn về cất đây nha để thì bà nhớ nha rồi ừ. thôi vậy à, phước uh, xin uh, chào và hẹn gặp dạ, lại cô chú anh chị chúc gia đình dạ. khỏe mạnh hết nha con dạ lâu lâu ghé thăm chứ dạ. bà giờ tính giờ tính khác chứ không còn khích lắm tính tháng tính năm nữa ha ừ. giờ dạ, tính giờ tính khác rồi ừ. sức khỏe nha ừ. rồi chào cô chú nha bye bye bye bye nè bà bye